các bạn thân mến các bạn à, thân mến hôm nay tôi lại tiếp tục à, với cái phần mô đồ của bảng chi tiết thế thì hôm trước là chúng ta đã xong được cái bảng à, product bảng product đấy bảng này thì chúng ta đã thấy là có một mặt hàng thế thì bảng product này nó sẽ liên kết với bảng product đi theo đấy cái bảng này để cho chúng ta có thể thêm là các thuộc tính 1 2 3 4 5 6 mô tả sản phẩm và bảng này chính là bảng cuối cùng mà các bạn có thể ép vào trong giỏ hàng bao gồm các bạn có thể cho thuộc tính 4 thuộc tính 5 là để chúng ta đưa vào trong cái uh, trong phần hình ảnh chúng ta thêm hình ảnh cho nó rõ luôn thì sau này thì tôi sẽ làm giúp các bạn chúng ta là chúng ta sử dụng một cái um, cho cái phần trình bày ảnh trong bút chát để nó có thể đưa cho chúng ta trải ra trên đấy thì thuộc tính trong bút chát đó thì gọi là cái thuộc tính slider đấy để cho chúng ta di chuyển các bức ảnh ở bên trong phần chi tiết giống như trong các trang uh, mạng lớn bán hàng của Amazon và của các hàng như là Kitty vân vân thì việc nào chúng ta cũng có thể làm được giống như ý của chúng ta thì bảng product và bảng này thì thuộc tính nó liên quan đến item code à, liên quan đến item code thì ở đây chúng ta sử dụng cái quan hệ ở đây là quan hệ uh, một nhiều hoặc là một một một cái này thì sẽ có một cái này một cái này thì có một cái thuộc tính chi tiết là một một thì chúng ta phải xây dựng xây dựng một cái mô đồ để có thể truy xuất vào trong uh, product feature product feature vậy thì chúng ta sẽ bật cái này lên chúng ta vào phần model thì hôm nay các bạn thấy là hôm nay là tôi đã trang bị một máy tính khác máy tính kia nó đã chậm hơn và bây giờ chúng ta sẽ làm cái là product model các bạn có thể uh, sử dụng là tạo một cái folder mới chúng ta tạo một cái folder mới Đấy, các bạn tạo đây thì chúng ta gọi là uh, cái bảng product của uh, ờ, đi theo chúng ta gọi như thế uh, chi tiết bảng chi tiết thì ở trong đây thì chúng ta sẽ chúng ta chú ý là chúng ta sẽ đặt tên như vậy chúng ta cho hạt chữ hoa đi Đấy, và chúng ta gọi là model ờ, cái phím ship của tôi nó hơi hơi model rồi Đấy, chúng ta sẽ làm một cái phần mô đồ trước tức là phần vật lý trước Đấy, các bạn cứ tuần tự như vậy thì các bạn nhìn thấy ở trong cô đắc của chúng ta là đây Đấy, đây là cái phần cô đắc mô đồ thì trong này chúng ta cũng tạo một cái chi tiết như vậy à, chúng ta sẽ tạo lên một cái lớp mới các bạn tạo cho tôi là uh, phần product picture Đấy, lớp của nó như vậy nhá chúng ta tạo một cái lớp như vậy giống như là lớp kia chúng ta có thể đặt là model thôi rồi ok các bạn đặt tên thì không quan trọng lắm đâu chúng ta đặt rõ ràng là được thì ở đây trong cái namespace này thì chúng ta cũng có là phần à, app Đấy rồi chúng ta chọn cho tôi phần uh, product model chúng ta chọn cho tôi lần phần chi tiết đây là product Đấy. product uh, app về model model trước Đó, như thế này nhá rồi chúng ta tiếp tục đây là không gian làm việc các bạn chú ý đây là gọi là không gian làm việc Đấy, thì chúng ta ghi vào là product uh, đi theo đây chi tiết product đi theo đi product đi theo model Đó, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trên đây Đó mô đồ đây chúng ta cho rồi đó. À. ta dạ, bật như thế nhá thì sau đó thì chúng ta sẽ nhấp ok Đấy, dạ, thì chúng ta sẽ được cái phần đây product detail rồi chúng ta có thể uh, à, rename để chúng ta có thể lấy cho nó chuẩn copy Đấy, các bạn nào mà cẩn thận thì các bạn à, chọn này à, nhấp lại cho nó chuẩn đúng không sau rồi ok bây giờ chúng ta sẽ uh, làm khai báo trong cái phần này vì cái bảng này liên quan bảng này 11 một thì chúng ta copy cho tôi cái phần phía trên giống nhau rồi, ờ, chúng ta cho vào đây rồi ok cái này extend cho tôi extend đó, model Đấy, extend model ok à, cái chỗ này chúng ta cho lên trên cắt loại bỏ lên trên này đây có hai cái rồi ta xóa đi một cái đúng không Đấy, chúng ta sử dụng cái thư viện namespace rồi ok xong rồi bây giờ các bạn nhìn thấy nhá đây như này thế thì cấu trúc nó như vậy thì chúng ta cũng sang bên này chúng ta làm như vậy các bạn khai báo cho tôi là cái bảng chúng ta cần truy xuất bảng cần chi tiết ừ, truy xuất thì các bạn ghi cho tôi là public table bằng bằng cái bảng nào thì các bạn bật cái này lên cho tôi bảng này của nó là product feature Đấy. các bạn có thể lấy tên này vào đây Đấy, chúng ta cho vào đây Đó, và chúng ta enter thế là nó đã kết nối vào cái bảng này rồi bây giờ việc chúng ta là cần cho những cái uh, thuộc tính như là key rồi db vân vân thì chúng ta sẽ khai báo giống như trên chúng ta khai báo cho tôi public biến db là biến cơ sở dữ liệu à, public ở đây bỏ này rồi biến lên sau là public rồi chúng ta lại tiếp tục cho tôi là file à, chúng ta bảo vệ hai cái này nhá hai biến này là hai biến protect Đó. ok tôi copy cái này sang và ta thay ở ờ, item code cũng là key rồi thì chúng ta sẽ thay các uh, feature 1, feature 2 vân vân chúng ta ghi vào đây cho tôi Đó. À, thì cái tiếng Việt này đi một đó thấy các bạn nhé feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, feature 5 thì chúng ta sẽ uh, xóa cái mảng này đi mảng phần tử này đi. Đó, chúng ta copy đất thay sao phẩy một hai ba bốn năm đó các bạn nhìn thấy thấy nhà một này hai này ba này đó rồi 4 rồi 5 xong Đấy, và chúng ta sẽ có cái phần khai báo trong cái lớp này như sau trả về là kết quả trả về là một mảng rồi bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần con chắc phần con chắc thì chúng ta sẽ làm như sau ở phần này à, các bạn à, làm cho tôi phần public Đấy, function vâng. rồi contract rồi đây chúng ta xóa đi những cái biến này đi cho tôi vì cái này chúng ta chỉ là mặc định nó không quan trọng lắm chúng ta cho cái này vào đây thế thì cái hàm contract nó sẽ gọi cái lớp cơ sở ra gọi lớp cơ sở ra các bạn biết rồi lập trình hướng đối tượng thì contract là một cái hàm xây dựng lớp cơ sở sau đó chúng ta xây dựng bổ sung tiếp vào đây Đấy. và chúng ta tiếp tục cho biến là bd zip bd à. À, db zip db của chúng ta giống như ở trên này đây zip nha chúng ta chú ý vào zip à, sẽ bằng gì ở ờ, chúng ta sẽ bằng config config của chúng ta đây rồi tiếp theo là db database và chúng ta vào connect thế là biến này nó đã trở vào cái database bây giờ chúng ta sẽ xây dựng các hàm con xây dựng các hàm con để chúng ta sau này chúng ta có thể update cập nhật thêm đó. thì các bạn nhìn thấy ở đây là tôi làm như sau tôi sử dụng public function và add lecture ship này luôn luôn bị lỗi các bạn nhìn thấy là bây giờ làm nó nhanh nó không dù mặc dù tôi đang đặt ở chế độ ghi màn hình nhưng mà nó cũng nhanh hơn đúng các bạn Đó. À. thế thì uh, chúng ta muốn có như vậy thì chúng ta phải có một cái biến data biến data Đó. ok rồi thế bây giờ thêm nó vào nhé Ờ, thêm nó vào để thêm được cái này mới vào thì key của chúng ta phải là key, key đã biết thì key đấy ta lấy sau đấy, giống như trên này đấy. key chúng ta sẽ lấy sau thì chúng ta sẽ lấy key ở trong phần controller các bạn chỉ cần cho tôi là zip con trỏ zip này trỏ chính nó đấy sau đó nó sẽ vào table đúng không ta mở ngoặc ra zip table là hàm truyền vào truyền vào cái hàm mẫu này Đấy, ở table rồi chúng ta tiếp tục zip table nhé zip db trước DB chọn vào đây đó Đấy, zip DB zip vào đây thì chúng ta nhìn thấy trên này là cũng zip DB đúng không đó chúng ta sẽ add nó vào thì ở đây có hàm insert insert data Đấy. và return ZDB, db tiếp theo là uh, insert id đó và chúng ta đã xong một cái hàm này hàm này các bạn ghi cho tôi lời nhắc là thêm s vector into uh, feature table đây là chúng ta thêm thêm một cái hàng add feature into feature table rồi bây giờ đến cái hàm uh, cập nhật là sửa chi tiết chúng ta đi rất là nhanh rồi vì uh, tôi mỗi hôm tôi dạy các bạn một phần vì còn để cho các bạn còn phải làm nữa làm xem nó có giống không đấy ờ, chúng ta ghi hàm này là update update question chúng ta cho biến là que update phải đúng là que nhé where là điều kiện phẩy data các bạn ghi vào đây lời nhắc là update data data into fracture table Đấy, chúng ta chèn vào trong này các bạn làm y xì như tôi thế thì lúc này chúng ta sẽ uh, chèn vào thôi chúng ta lấy con trỏ zip ra zip bb ra table rồi bên trong là cái bảng with table Đó. ta update update ở đây chúng ta làm cái data phải y y trên nó đảo chiều nhé các bạn chú ý câu lệnh này ở trong code deny cái hàm đầu tiên của chúng ta cái hàm ờ, đầu tiên của chúng ta chúng ta nhìn thấy là where đây là điều kiện thì điều kiện đảo xuống đây Đó, dạ, giống như chỗ này tôi đã làm đây update where rồi bây giờ chúng ta sẽ trả về return zip db uh, à, à, affected lâu tức là một cái hiệu lực nó được uh, trả về đúng nếu mà nó thi hành update còn nếu không thì nó sẽ không trả về cho chúng ta một cái hàm nào cả trả về tên hàm nhé rồi bây giờ chúng ta đã xong cái phần này bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàm là tìm kiếm và hàm đúng của nó chúng ta sẽ public function get feature Đấy, các bạn by là cái gì by code item bytecode Ai Cập tức là mã hàng của chúng ta mã hàng của chúng ta đây các bạn nhìn trên nhé liên quan đến cốt Ai Cập đó là cái mã hàng đó đây nó chỉ liên quan đến cái bảng uh, à, product ở cái cốt ai item thôi đó, các bạn nhớ đặt vào đây rồi bây giờ chúng ta sẽ các bạn nào mà học cơ bản làm framework thì hiện nay là framework coordinator là tương đối đầy đủ không giống như là ung già cổ điển trước đây nó có cú pháp khác hầu như là hoàn toàn với cái cú pháp của cái bản 3 chấm uh, về trước mà cái bản 4 chấm của chúng ta 4.2 đây là nó đã 4.3 đã được cải tiến rồi thì luôn luôn được cập nhật với cái bản cải tiến đấy và Cordinai là một cái dưới dạng truy xuất um, ờ, SQL LI cho nên là nhanh hơn SQLDB mà Laravel đã sử dụng các bạn các bạn làm tốt thì nó cũng rất là nhanh triển khai một cái framework cho một sản phẩm chúng ta cực kỳ nhanh luôn và cái trang web được uh, sử dụng trong coordinator thì hiện nay là tôi đã đăng được hai trang đó là một trang uh, về diệt mối côn trùng và một trang là uh, tin tức của một nhà trường thì cái tốc độ truy xuất đó cực nhanh tốc độ cực nhanh à, tôi lấy ví dụ ờ, ví dụ tôi lấy ví dụ ở đây cái trang này các bạn nhìn nhá đấy chính là cái trang lập trình của bản 4 bản 4 đầu tiên à, bây giờ bản 4 đầu tiên thì đấy, các bạn nhìn thấy này đây là bản 4 đầu tiên bản 4 này uh, nhấp một cái là các bạn nhìn thấy là tin tức đã ra không phải đợi như là chúng ta đã sử dụng với cái uh, Laravel thì các bạn thấy là tốc độ truy xuất cực nhanh đúng không các bạn rồi đấy uh, rồi uh, chúng ta nhìn thấy là khi tôi nhấp vào một đường link nào đó thì uh, trang chủ nó phản hồi luôn và các bạn biết là đây là một cái trang được cài đặt trên uh, trên hosting của mắt bão được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh được đặt lại thành phố Hồ Chí Minh các bạn biết là mất bão bây giờ được đặt ờ, trên được đặt ở Hồ Chí Minh mà đây là tôi đang ở Hà Nội thì tôi cũng đã có thể truy xuất được rất là nhanh à, ví dụ như học trực tuyến này các bạn nhìn thấy à, có các video viết được bằng code inline đây các bạn nhìn thấy rất là nhanh đúng không đấy Đấy, các bạn nhìn thấy là Codina là cái bản bản đầu tiên thì nó vẫn còn cái ờ, index.pp nhưng bản bây giờ mình đang dùng ấy thì nó không còn nữa và nó đưa chúng ta một cái ờ, URL rất là rõ ràng và đẹp và đẹp đấy, đấy tôi lấy ví dụ cho các bạn đấy là nó đã chạy rất nhanh rồi chạy rất nhanh rồi và một cái nữa là một cái ờ, trang trang đây trang diệt côn trùng xanh ờ, diệt múa com mode đây à, các bạn côn trùng xanh côn trùng xanh các bạn nào vì tôi làm việc vắt vệ tinh cho họ con làm từ năm ngoái nghĩa là bây giờ càng để nó duy trì Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần này. Ờ, chúng ta chỉ ghép một cái thôi nhá vì đây là cái liên kết một một chúng ta không cần phải ấy nhiều ở đây chúng ta cho tôi một cái item item biến chuyển vào nhá item code item code là để cho cái này đó nó có sẽ có ba thành phần một à, một thành phần này là khóa còn đây là thành phần này là thành phần uh, thuộc tính thì chúng ta sẽ làm sẽ như sau rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái như sau nhé chúng ta sẽ uh, ghi đạt dữ liệu data là một mảng sẽ bằng zip zip uh, à, db table câu lệnh này giống như cậu câu lệnh select all form uh, feature where item code bằng item code thì câu lệnh này viết từng minh ra SQL nó như vậy nhưng mà ở đây chúng ta viết theo mẫu mẫu tức là họ đã làm mẫu cho mình mình chỉ việc đặt vào get where chúng ta dùng lệnh get where đó red wire nhé red wire thì chúng ta chỉ cần cho vào cái mảng vào đây các bạn cho vào đây là uh, item cốt, Đấy. nó sẽ bằng cái gì bằng chính là cái này uh, item code đây là lệnh mà chúng ta thấy rất là hay đúng không rồi chúng ta chọn cái này từ đây vào đây sau đó thì các bạn return return return là gì data lúc này nó là một mảng chúng ta phải trả nó về là get uh, zero kết quả vào đây đó, khi chúng ta tìm cái thì lập tức cái tên của cái này sẽ lấy cái hàng mà có đúng item code vào trả cho chúng ta một kết quả là một bản ghi hay một record một record đó. thì chúng ta đã tìm được cái này còn bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm xóa public function delete delete fracture thì chúng ta cũng phải cần nó là item code item code Đấy. thì sau này ta sẽ truyền cái biến item code này để nó xóa đúng hàng nếu không là nó sẽ không không xóa đúng thì cái này các bạn như là search bạn như cho tôi là tìm kiếm hay là file uh, à, item đó còn cái này chúng ta ghi là delete item by file by finding item đấy các bạn chú ý như thế nhé rồi đến bây giờ chúng ta tiếp tục là đấy, nhanh rồi thì tôi đổi máy tính và các bạn thấy là với cấu hình này thì vô tư không bị bao giờ bị treo nữa trên máy tính trước thì các bạn thấy là khốn khổ đấy các bạn theo dõi các bài học thấy là cực kỳ mệt mỏi đúng không rồi chúng ta đưa luôn là con trỏ zip db chúng ta thay table zip table delete ở đây chúng ta sẽ cho một cái mảng các bạn truyền mảng vuông vào nhé các bạn có thể a dây cũng được nhưng các bạn để vuông này đây là giống như ở đây này hoặc các bạn có thể truyền như này cũng được một số bạn mà không quen thì các bạn có thể là array Đấy, mở ngoặc ra nhá các bạn truyền như thế và chúng ta cũng có phẩy như thế là à, ta sử dụng là item code chúng ta chọn này item code thì cách mà các bạn sử dụng cái mảng vuông này cũng được thay thì thay vì viết array giống nhau đều giống nhau thế vậy chúng ta đã làm được tất cả các hàm này thêm này update này lấy này và xóa thêm update lấy và xóa vậy bài này tôi dừng tại đây ờ, chúng ta sẽ làm nhỏ từng video một để các bạn có thể hiểu được vấn đề và cái hàm này là cuối cùng sau khi đó thì chúng ta sẽ liên quan đến phần uh, cast cái bản này sẽ liên kết với cái bản uh, ờ, hàng và đây là bản dọ hàng sẽ liên kết và lấy khách hàng là cái khách hàng đây là một cái section để chúng ta đưa vào cái dọ hàng khi người ta chọn thêm bớt xóa sửa hàng hóa thì ở các bài tới tôi sẽ dạy các bạn tiếp tục để cho các bạn hiểu được vấn đề đấy thì các bạn nào đã theo dõi uh, phần framework chúng ta đã hiểu được cấu trúc của controller của router là đường dẫn Đấy. Ờ, router đường dẫn để nó dẫn vào controller controller sẽ gọi mô đồ ra được kết quả mô đồ thì tương tác với view tương tác với view tức là mỗi bộ phận nó rõ ràng là như vậy nó không có lẫn lộn gì về về vào đâu cả thì chúng ta có thể hiểu được cái đó còn ở đây nó còn có cái phần library hoặc là về phần ở ờ, bên thứ ba thì chúng ta có thể nhét cốt vào bên library là phần thư viện và phần bên thứ ba để chúng ta có thể nhúng những cái bộ phim uh, của cái login vào ví dụ như là chúng ta có thể login bằng uh, bằng Facebook login bằng Gmail thì chúng ta chọn cái bên thứ ba để chúng ta gắn vào thì chúng ta theo dõi sát sao cái bài học này để giúp cho các bạn làm được một cái lập trình website một cách đầy đủ Đấy, trong bài này các bạn thông cảm cho tôi là tôi làm view là bằng cái uh, Bootstrap Studio cho nó nhanh cho nó nhanh và sau đó ta chỉnh sửa thì nó cũng là một giải pháp chúng ta làm front end còn đây là chúng ta đang làm back end phần back end thì chúng ta gọi là backend cũng được mà backend cũng được nếu backend thì giống như tây có gọi chúng ta gọi backend cũng được à, thì đây là phần backend các bạn chú ý là đây chúng ta làm cái phần này là những kỹ sư lập trình về backend Đấy. các bạn chú ý nhá. mà những bạn mà để mà làm lập trình viên tốt ý, thì các bạn phải trải qua cái khóa học về toán cao cấp rồi bán rời dạng rồi cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ sở dữ liệu vì cái phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật nó rất quan trọng giúp cho các bạn hiểu được cấu trúc rất nhiều Đấy, cấu trúc màng cấu trúc bản ghi cấu trúc con trỏ cấu trúc queue cấu trúc về hàng đợi queue là hàng đợi cấu trúc về năm xếp stack rồi cấu trúc về uh, các kết nối vòng kết nối ờ, đôi kết nối đơn rồi chúng ta phải học đến cái phần ờ, đồ họa ờ, tức là graphic tìm đường đi thuật toán tìm kiếm nhanh thuật toán quick sort à, quick sort là tìm toán nhanh theo tìm kiếm theo chia nhị phân vân vân nói chung là các bạn phải học được những cái việc đó thì các bạn mới hiểu nhanh dễ dàng được nhưng mà tôi hy vọng các bạn mà những bạn mà lập trình viên mà chúng ta học theo kiểu truyền tay học ở các trung tâm ấy thì các bạn nên đọc thêm sách để tham khảo để chúng ta tư duy nó nhanh hơn chúng ta nhanh hơn là việc là chúng ta chỉ ờ, làm theo một cách máy móc như thế thì nó sẽ ờ, giúp các bạn là thụ động nó giúp các bạn thụ động thôi nó không chủ động được để chúng ta muốn chủ động được các công việc thì chúng ta phải làm được như vậy và tôi cũng uh, gợi ý các bạn là các bạn nên mỗi một uh, function hay mỗi người ta còn gọi là phương thức ấy thì các bạn phải chú ý là chúng ta phải ờ, ghi comment vào đấy ví dụ như dòng comment này để sau này ta sửa code ta sửa code ta có thể nhìn thấy được là đâu là chỗ ta cần sửa nếu không comment thì sau này chúng ta không biết là code này nó nằm ở đâu toàn tiếng anh nó sẽ giúp các bạn khó tìm các bạn chú ý nhé rồi thân ái chào các bạn các bạn thấy hay thì các bạn sẽ subscribe và like cho tôi cảm ơn ờ, sự quan tâm hỗ trợ của các bạn thì tôi vừa là có một cái động lực thì tôi sẽ dạy các bạn thêm thực ra để mà làm kênh youtube kiếm tiền ấy, thì cái sự kiếm tiền đấy nó rất là mong manh nó chẳng được là bao nhiêu cả nhưng mà chúng ta đây là chia sẻ kiến thức giúp các bạn ờ, học tập tốt hơn 困难一下，好吧。